Xin chào các bạn. Ở đây mình rất là muốn đi dắt chó ở dọc cái phố này để mong tìm được ý trung nhân, giống như là nhân vật trong ờ, Pongo trong câu chuyện 101 ờ, chú chó đốm. Ở đây ờ, đây là một địa điểm lịch sử trong phim bởi vì là ngay trong phố này thì chú chó Pongo đã chọn ra người tình trung nhân cho uh, chủ của mình. À, và góc nhìn sau đó thì hai cô đó chạy ra luôn. Chú chó thấy hai người đi ra công, công viên Regent Park ở ngay kia kìa. Đấy, chính là lối vào. À, chúng ta sẽ nhưng mà chúng ta sẽ cử thử xem là nó ở đâu nhá. Ui giời nhà Pongo bây giờ này. Đã làm sao cả. Vâng, đây là toàn cảnh St. Andrew's Place Nơi ờ, căn nhà đầu tiên của xuất xứ của một trong những một chữ đỗ Bây giờ chúng ta sẽ ờ, cùng vào Queen's Mary Ga Queen Mary's Garden Chúng sẽ vào Queen Mary's Garden nên hai người đã thì cứ gặp nhau vào nhà đầu tiên Rất tiếc Đây, rất tiếc là đây đây đã không còn là thiên đường cho những người yêu chó nữa rồi Sau bộ phim thì có lẽ rất nhiều người đã dắt cho đây Đấy nha, vẫn còn nguyên cái ờ, cổng đấy nha Bây giờ thành chỗ tập thể dục mất rồi đây kia cái nhìn view hồ của cô ấy đây. Đây chính là cái chỗ mà cô ấy đã ngồi. Và đây là cái hồ mà cậu kia đã cậu kia không biết cái tám cho nên là ra ngồi gốc cây kia. cái gốc cây mà cậu ngồi bây giờ vẫn còn hai con vịt. Sau đó thì ông cục rơi xuống nước và hai người đã đây đây chính là hai người đã ôm nhau và tại hai người nơi hai người rơi xuống nước bây giờ có một cái phao để đảm bảo cứu sinh cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ subscribe cho kênh mình nhé